Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure Thì hôm nay á, mình có một cái sản phẩm muốn giới thiệu với mọi người Hôm nay mình sẽ review một cái bạt Mà cái bạt này à, là gọi là rất là tốt luôn Tốt nhất mà các bạn có thể kiếm à, Cái này là đến từ cái hãng là Aqua Quest Đây Là hãng này là của Mỹ Và cái bạt này á là nó quảng cáo là lifetime warranty nha được bảo hành trọn đời đấy thì nó rất là tốt đây là cái um, cái code để mà kiếm cái bạt này nếu mà mọi người muốn kiếm này mình à, nó gọi là Safari Tough là cái này mình mua ở um, Amazon nha đấy thì á nhìn nó cuộn lại như thế này thì mọi người có biết cái size của cái bạt này là nó rộng bao nhiêu không cái bạt mà của mình mà trail mà camping mà mấy đợt trước mình hay sai mà mình kêu mua ở áo đi á 29 đồng á là 3 nhân 5 là cái size đấy đó còn cái này á là nó còn bự hơn như vậy nữa là 4 nhân 6 mà mọi người thấy nó gọn không rồi còn nhẹ nữa nhẹ nhẹ hơn nhẹ hơn cái cái cái cái bạt mình mua của áo đi nhiều mà gặp lại gọn nữa rất là dễ để vận chuyển luôn cái này là chưa tới 2 kg một cái bảy cái gì đó đó thì hôm nay là mình cũng mới nhận được cho nên là mình mang vào đây để mình review cho mọi người xem luôn rồi bây giờ mình sẽ mở cái túi này ra nhá cái này là chống mưa chống tia UV cực kỳ tốt luôn mấy người mà hay đi um, hiking á người ta chuyên xài cái này đó là tại vì cái này á là các bạn setup được rất là nhiều kiểu thì hôm nay á mình sẽ um, mở hộp ra mình review sơ sơ cho mọi người xem rồi trong tương lai gần á nếu mà mình đi nhiều á là mình sẽ review cho mọi người xem kỹ hơn là những cái setup nào có thể setup được với cái bát này đó cái màu tụi mình chọn là cái màu camo kiểu màu quân đội á này nhìn rất là đẹp luôn rồi rồi nó có rất là nhiều cái điểm để các bạn buộc uh, dây vào này rồi à, có thể để mấy cái pole để mà tạo những cái hình mà triangle và hình tam giác á chất lượng mình sơ vào là rất là tốt nha mà quảng cáo chống nước là báo đỉnh luôn á cho nên là hôm nay á mình sẽ thử um, treo cái bạt này ở phía trên cái lều của mình để xem tối nay là cái lều của mình nó có đỡ uh, bị uh, à, ngầm nước không vậy nó có đỡ lành không tại vì uh, lều của mình là không phải lều dành cho đi cắm trại mùa đông mà là lều mùa hè cho nên năm buổi tối à, nó rất là lạnh và xương mà nó xuống á, là nó ngấm vào trong lều rất là nhiều đấy thì hôm nay mình sẽ quay thử cho mọi người xem nhìn rất là chắc chắn luôn đó rồi để bây giờ mình à, nhờ vợ mình bung cái bạt này ra với mình xong rồi à, set up à, trăng cái bạt này lên xem thế nào nhá đây thì tạm thời là à, mình à, cho nó nằm trên cái lều của mình để nó hạn chế phủ xuống đất nó, nó đỡ dơ thì á, bữa trước mình có quảng cáo với mọi người là cái cuộn giấy mà mình mua ở áo đi á thì hôm bữa trước mình à, muốn đi kiếm một cái cuộn giấy để mà treo cho cái này thì mình thử à, ra áo đi thử thử xem um, có có không tại vì cái này nó hết hết cái đợt bán lâu lắm rồi đó thì ngờ là đi ra mình lục uh, cái áo đi ở gần nhà mình thì lại có một cái cuộn cuối cùng 40 <laughs> mét nhá cuộn này có 10 đồng thôi là mình vừa mua mình vừa nhớ giá cho mọi người rồi đó là 10 đồng 40 mét nhưng mà mỗi tối bị <laughs> màu hồng nhưng mà thôi kệ nó rẻ mà 10 đồng giờ <laughs> mình không có complain cái chuyện này giấy này là có phản quang là buổi tối mình dòi đen vào á, là mình thấy sợi dây là mình sẽ đi không bị đụng đâu đó thì 40 à, mét thì mình nghĩ chắc là cũng như cái cái cái à, bạt kia là vừa đủ treo luôn nó sẽ có dư một tí xíu nhưng mà không sao rạc này mình để trong này để chút mình dục nhá rồi đây, còn dây này là để treo là vô tư này ờ, nó, nó không nhỏ đâu nha đó với giá 10 đồng thì quá hợp lý rồi đây thì ờ, ờ, thường thường mình tréo mình thì cũng ranh buộc dây, có nhiều bàn buộc dây đẹp lắm nhưng mà mình hay làm cái lúc để mà móc vào đinh với um, trên cây vậy là dễ đó thì mình sẽ làm cái cái lúc như thế này đi vào một vòng thì nó sẽ siết càng siết thì nó càng chặt đó như vậy là cái này móc vào trên cái cây cái cái cái vịt trên cây như mình à, móc cái bạt kia là ok thì bây giờ để mình à, đi à, trăng dây với đồ xong xuôi rồi mình sẽ quay cho mọi người xem khi mà mình hoàn thành treo cái bạt nhé treo cái bạt này thì giống như treo cái bạt kia của mình cũng buộc mấy cái dây xong rồi cho lên mấy cái đinh mà mình bần sẵn á là ok mà cái này thì dễ hơn cái kia tại nó nhé kéo dây nó khỏe đó chỉ cần buộc mình qua bên kia buộc thêm một cái dây ở giữa nữa là chắc là quá chắc nó sẽ nằm gòn trên cả cái lều của mình luôn này đó là để coi tuổi nay nó như thế nào này, bên này là rồng qua trời luôn cái điểm mà mình ờ, yêu thích của cái bạt này á là nó che mưa che nắng được nhưng mà ánh sáng á là nó vẫn lọt qua được chứ không phải như cái bạt mà dai mà mình mua của áo đi kia á là lóc hết cái ánh sáng luôn là ví dụ như mình quay vlog ở trong ờ, cái bát đó là mọi người thấy là nó sẽ rất là tối đấy hôm nay thời tiết quá đẹp luôn á trời nắng đẹp rồi và chắc chắn đây một cuộn ờ, giấy 40 mét để treo một cái bát này là vừa đủ nó ờ, chỉ còn dư một ít thôi cỡ vài vòng nữa rồi à, nếu mà các bạn à, cân mà ngay gió to thì buộc vào đây xong rồi neo xuống dưới đất nữa là nó không bay đi đâu hết đó đó như thế này là quá đỉnh rồi. này có cái bát nó rộng che được cái lều của mình xong còn dư thêm một cái khoảng này nữa đó là tương lai là mình à, sẽ dùng hai cái bát một cái để che lều và một cái á là để che cái chỗ mà tụi mình ngồi chơi đấy thì nếu mà cái bát này mà nó mà tốt á như những gì à, review trên mạng á, là chắc chắn mình sẽ mua thêm một cái nữa để à, thay thế cái bạt kia tại cái bạt kia nó sẽ rất là chiếm chỗ và nó nặng hơn nhiều đó thì nói chung bạt kia là vẫn tốt cho những người mà mới start à, khi mà cảm thấy thích rồi á các bạn sẽ có thể nghiên cứu thêm cái này tại vì cái này nó sẽ tốt hơn nhẹ nhàng để mà di chuyển về treo hơn đó rồi thì à, bây giờ mình sẽ kết thúc cái video review về cái này và tương lai à, gần á mình à, có điều kiện đi nhiều hơn mình sẽ à, à, treo cái bát này theo nhiều cái setup mà nó có thể setup được à, mọi người thấy ở đường chữa đây này nó có những cái đường để mà mọi người setup ví dụ như là hình tầm giác này rồi những kiểu mà để mưa mà nó mưa lớn á mưa lớn mà nó xuống cái bát á là nó sẽ trôi xuống dưới đất hết cho nó không bị đọng lại trên bát nữa đấy thì um, nói chung là hôm nay review á thì mình thấy cái bát này cái chất lượng của cái vải á là nó rất là tốt và để um, tối nay khi mà um, sương là xuống á là mình sẽ uh, xem là trong lều của mình có bị uh, à, ngầm sương không rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video review về cái bát này của tụi mình nhá tụi mình là YK Adventure xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo